seven, six, five, four, three, two, one. Các bạn thân mến, thì hôm nay tôi sẽ khắc phục mà phục hồi một cái máy bay bị hư hỏng, han rỉ, vứt bỏ từ lâu. Cánh quạt phần trên máy bay han rỉ đất sét bám đầy và dưới gậm máy bay cũng vậy Ừ, càng gậm và cẩn thận dùng vòi khí thổi hết đất sét dính ở trong phần gầm máy bay ra phần phía bụng máy bay và phía trên phía gầm máy bay cẩn thận những bánh răng con chip điện dính đất sét han dỉ dính rất chặt cẩn thận dùng tay tháo từng chi tiết ra và tất cả các uh, ờ, mấy hàn điện dây điện dùng nhíp gỡ các mối nối các clip đều gắn chặt với nhau rất cẩn thận và tất cả được xếp vào khay để tiến hành rửa vệ sinh phục hồi dùng tô vít cậy bánh răng tháo tất cả trong các bộ phận máy bay dây điện được cẩn thận tháo ra tránh hư hỏng gãy không phục hồi được đây phần trong là phần mạch điện chip và điều khiển của máy bay ở phần bụng máy bay thì nhưng mấy răng phần han gì dính rất chặt rất khó tháo gỡ cái răng này cũng vậy không thận là gãy hỏng không phục hồi được chip điện rất khó để phục hồi nó bùn dính vào máy răng không biết phần làm sao để phục hồi cho hiệu quả và phần đuôi với răng lái đuôi của máy bay cũng vậy làm sao để phục hồi bây giờ chip điện dùng tay cẩn thận tỉ mỉ và tất cả được đưa vào nước cọ làm sạch phần không thân máy bay được dùng à, bàn chải đánh xà phòng cọ kỹ sạch sẽ và đây là phần vỏ thân chính máy bay cọ hết bùn đất bám dính khay thì chúng ta chú ý xếp vào khay cho rộng một chút để cho khi mình đổ nước vào tránh à, chặt quá bị trồng chéo lẫn nhau gãy chi tiết cọ rửa sạch sẽ để tiến hành vệ sinh đây là motor motor quay của cánh quạt cũng được rửa sạch sẽ motor thì chúng ta có thể rửa ngâm nước sau chúng ta chúng ta sấy thì khô thì không sao không sợ vì nhiễm điện chập điện và cuối cùng thì phần cọ rửa đã xong là ta vớt ra và tháo bu lông ốc vít đốt lửa cho nóng han dỉ và chúng ta có thể dùng dầu RP7 để xịt vào đây là các chi tiết ở phần đuôi của máy bay được cọ rửa vệ sinh phần máy răng và các chi tiết dây điện được cọ rửa và làm sạch đây là phần điện ghép trong thân máy bay đã được vệ sinh sạch sẽ và sơn xịt lại máy răng máy điện phần nhìn phía dưới dây điện dây điện cũng được vệ sinh và tiến hành chúng ta tiến hành lắp ráp lắp ráp phần đuôi máy bay và dây điện điều khiển và đây là phần cánh quạt quay thân à, phía trên đã được lắp điện và lắp trục khuỷu và tiến hành đo mạch điện và các điểm cực được thông chưa và đây là ráp phần đầu đến bây giờ thì máy bay cũng được lắp ráp tương đối đây cánh quạt quạt của chính của máy bay và đây tiến hành thay thế dây phần hư hỏng cái quạt vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị lắp ráp chi tiết phần đuôi chúng ta và đến bây giờ thì máy bay của chúng ta đã tương đối và đẹp, chuẩn bị cho cuộc hành trình bay dài phần đuôi phải làm lại vì có một phần nào đó chưa điều khiển được chưa hợp lý điện điện thân chính và đây là kiểm tra lại một lần nữa thanh quản và và phần thân chính và cánh quạt của máy bay cũng đã được lắp xong vậy là chúng ta sắp hoàn thành phục hồi xong một à, chiếc máy cũ gì và chúng ta tiến hành bay thử cánh quạt quạt rất tốt quạt thiết mù sắp hoàn thành và chúng ta bay thực tế để máy bay chúng ta bay được rất xa xin cảm ơn các bạn xin cảm ơn các bạn các bạn xem video thấy hay thì cho quyết xin một like và một đăng ký để quyết có động lực ra video tiếp theo xin chào các bạn